về xuôi với em không đất miền trung mưa dầm nắng gió về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa bởi nơi em thắm đường tình quê anh có về xứ nghề với em không có dòng sông con đò xưa vần đời câu dân ca bắt muôn từ đồng ruộng để ai xa luôn vẫn như về quê nặng nghĩa ân tình hại xương nhưng ấm bao tình nghĩa răng gương cay mũi mặn tim nỗi nọ dâm ai dù đã nói yêu em lời yêu thương còn your xuân đã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 thanh xa cách rồi còn đâu chồng xa vắng nhớ mong ai người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôi vui buồn của anh hiu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 ai Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đắm